Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại đến lớp với các bạn ở bộ môn Hóa học lớp 9 Ta tiếp tục cái phần ôn tập về tính chất học của các hợp chất vô cơ Và ta tiếp tục ở dạng bài tập số 1 là xác định chất phản ứng và viết phương trình hóa học Hôm trước thầy đã giới thiệu các bạn các dạng bài tập Đúng nhỉ? Và ta học lần lượt từ dạng 1 Thì hôm nay ta vẫn tiếp tục ở cái dạng 1 thế hôm nay thì chuẩn bị cho bạn hai bài tập và thầy hướng các bạn cách làm ở bài 1 là cho các chất sau gồm Na2SO4 BaOH tất cả hai lần MgCl2 và H2SO4 yêu cầu đề bài là cặp chất nào phản ứng với nhau viết phương trình hóa học xảy ra thế hôm trước thầy đã hướng các bạn đi sát lần, lần lượt từng chất một và ở đây thầy sẽ đi xét lần lượt từng chất một như sau thứ nhất là ta sẽ xét na hai o 4 với các cặp còn lại có cặp nào phản ứng không thì bây giờ ta có na hai o 4 nó thuộc là chất nào thì ở đây na hai o 4 nó thuộc là chất là muối vậy muối này thì ta có tính chất hóa học là ta dùng kim loại đằng sau nó không có chất nào là kim loại nó không phản ứng được cái thứ hai là tác dụng với axit thì đằng sau nó là axit sulfuric mà mũi này là mũi sulfat vậy nó cũng không phản ứng được tiếp theo là đằng sau này tiếp tục nó lại tác dụng với là dung dịch ba bazơ à thì có ba dung dịch ba bazơ là baoh tất cả hai lần thứ hai cái này phản ứng với nhau của các bạn này à phản ứng được phản ứng được bởi vì khi sau sau phản ứng xong tạo thành BAL4 là chất kết tủa đúng nhỉ nên phản ứng được với BAO còn đối với sau muối đã thành muối thì hai muối này có phản ứng với nhau không các bạn à hai muối này không phản ứng với nhau vì sau khi phản ứng xảy ra à, sau khi nếu phản ứng xảy ra thì không chất nào sản phẩm độc thành nào là kết tủa cả tức là nó không thỏa mãn điều kiện phản ứng do đó phản ứng không xảy ra vì vậy ta chỉ có một chất đó ban đầu là có một phương trình đó là Na2FO4 cộng với 2 tất cả hai này để tạo thành NaOH cộng BaFO4 đây là hai phần bằng đấy như vậy là xong cái thứ nhất đến chất thứ hai là BaOH tất cả hai lần thế thì đối với BaOH tất cả hai lần thì ta đã đặt thế nào ta cũng làm tương tự các bạn thứ nhất là BaOH tất cả hai lần ta không xét về đằng trước nữa mà ta xét về đằng sau thì BaOH tất cả hai lần là ba giờ ba giờ phản ứng với những cái gì thì ở đây ta có ba giờ phản ứng với những cái gì các bạn nhỉ thứ nhất là phản ứng với axit thì có có đúng nhỉ có axit là H2H4 chắc chắn rồi thứ hai là bazơ phản ứng được với gì các bạn nhỉ à, oxit axit thì ở đây không có oxit axit thứ ba là bazơ phản ứng với dung dịch muối và ở đây là MgCl2 vậy nó phản ứng hay không à, thế thì khi bazidroxit mà phản ứng với magnesium thì sản phẩm tạo thành sẽ là magie mazeloxit cộng với b ờ, bariluron đúng nhỉ thế thì ở đây là magie mazeloxit tức là MgOH tất cả hai lần đấy là chất kết tủa do đó nó phản ứng được với MgCl2 đấy vì vậy ta có hai phương trình đó là BaOH tất cả hai lần cộng với à, MgCl2 để tạo thành cái gì đấy các bạn nha thứ nhất là MGOH tất cả hai lần cái này kết tủ đấy các bạn cộng BACL này cái này là cách tủ các bạn như vậy đấy. tiếp theo là BAOH tất cả hai lần cộng với gì đấy các bạn nha à, cộng với H2FO4 để ta tạo thành tạo thành là BASO4 cộng với H2O đấy quả như thế đúng nhỉ vậy ta xét xong đến cái gì rồi các bạn nhỉ bên BA và H là hai lần Vậy ta xét bên MgCl2 là MG nó thuộc loại chất gì đây à tương tự như vậy MgCl2 nó thuộc loại chất là của muối đúng nhỉ vậy muối tác dụng đằng đằng sau nó còn một axit đúng không vậy thì ta không xét cái mg sẽ là hai quay về đằng trước nữa mà chính xác đằng sau tiến tới thì đằng sau nó chỉ có một axit người ta xem xem axit là có phản ứng hay không à axit suric thì mạnh đây là axit suric còn đây là gốc của nó vậy nếu như phản ứng thì nó tạo thành HCl giải bay hơi vậy thì đúng xảy ra phản ứng các bạn ạ đúng nhà và axit mạnh hơn nó tạo thành HCl ACL là axit giải bay hơi do đó xảy ra phản ứng vì vậy ta được là MgCl2 cộng với H2SO4 để tạo thành MgSO4 cộng với HCl đây cái này rất dễ bài hơi các bạn rất dễ bài hơi vì vậy mà là phản ứng này xảy ra vậy từ đây ta tìm được các cặp phản nếu như mà trong các đề kiểm tra đề thi thì bài này được hai điểm đấy. đây là một dạng bài tập thực sự là cái dạng bài tập này tương đối khó đấy. bởi vì xác định chất thì nhớ điều kiện của phản đúng nhận, như vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài hai bài hai của chúng ta là như thế nào cho các chất gồm fe này đúng không rồi axit này đồng hai đồng luôn này nát hydroxit cặp chất nào phản ứng với nhau viết phương trình học tương tự như vậy ta cũng xét lần lượt từng chất một thứ nhất ta sẽ đặt sắt sắt là kim loại thế ta nhớ lại tính chất học của axit của muối thì axit tác dụng với kim loại rồi muối lại tác dụng với kim loại do đó ta lại xét xem sắt ở đây có những axit và những muối này thì đây có axit sulfuric và có muối đầu hai. vậy sắt phản ứng với muối hai axit này thứ nhất là sắt phản ứng với axit sulfuric đúng nhỉ loạn để tạo thành sắt hai sulfat cộng với hydro đấy đúng được à. cái thứ hai là sắt của chúng ta tự nhiên là cái h 2 l 4 cái thứ hai là nó phản ứng muối vậy ta xem xem sắt này phản ứng với muối đồng hai clorua không thế ta xét xem này giữa kim loại sắt và kim loại đồng thì kim loại sắt nó mạnh hơn đồng do đó mà mà sắt có thể đẩy được đồng ra khỏi vũ trụ vì vậy mà ta sẽ được là sát tác dụng cấn đấu của hai cái yếu do đó phương trình hóa học của chúng ta là thì các bạn nhá là FE cộng với H2 vậy đối với kim loại sắt thì phản ứng thế nào thì H2O lúc này phải là những cái nét là A sẽ tác dụng với muối à với bazơ oxit bazơ là các cái loại oxit bazơ đúng không h 2 O 4 Đấy. nó là axit tác dụng với kim loại kim loại không có nữa rồi bây giờ đến cái các bạn nhỉ muối muối có không có vậy axit này có tác dụng với muối này không à tương tự như cái bài một của chúng ta là là 2 phản ứng lực h 2 n 4 thì ở đây là h 2 n 4 cũng phản ứng với cucl 2 vì tạo thành axit chloric là dễ bay hơn. do đó phản ứng với muối là cucl 2 đúng nhá cái này không có Chứ được tác dụng với bazơ có bazơ không? À bazơ nào cũng phản ứng với tác dụng với là hóa. Đúng nè. Rồi, rồi tác dụng cái gì nữa các bạn nhỉ? Oxit bazơ. Oxy oxit bazơ thế thì ở đây không có oxit bazơ nào cả à vì vậy nó chỉ tác dụng với NaOH và CuCl2 là ta có được H2SO4 cộng CuCl2 để tạo thành CuSO4 cộng HCl cái này các bạn lưu ý nó dễ bạch hơn đúng nhỉ tiếp theo là H2SO4 cộng với cộng với gì đấy các bạn nhỉ à, cộng với n a o hai để tạo thành n a 2 o 4 cộng với h 2 o và cái cuối cùng của chúng ta đó là gì đấy các bạn nhỉ chúng ta bây giờ ta sẽ xác định tiếp là con cu c là hai có thuộc cái nào h không à cu c là hai là là áo là ba gơ hai này đều là muối đầy nước tan ba dơ tan vậy có khả năng phản ứng được và ta xem có phản ứng hay không à nó tạo thành đồng hai hydroxit kết tủa vậy là phản ứng được rồi đó ta có CuCl2 cộng NaOH để tạo thành CuOH tất cả hai lần cái này cái tủa đấy các bạn cộng với nacl và như vậy sau là tập số 2 sau là bài tập số 2 rất đơn giản Đấy. các bạn hiểu chưa nhỉ bây giờ thực ra bài tập số 3 thì chúng ta cùng làm và bây giờ đây là bài tập số 3 bài tập số 3 chúng ta đã là cho mọi kim loại magie axit chlorhydric bazilocit đồng hai sulfat những cặp chất nào phản ứng với nhau và các bạn làm tương tự như vậy thì ta sẽ có được các phương trình hóa học như sau đúng nhỉ thứ nhất về magie thì magie là kim loại phản ứng với axit chloric có đúng nhỉ phản ứng với bazơ không không có phản ứng với muối đầu hai số khác không à có vì magie nào nhỉ magie mạnh độc do đó nó phản ứng vậy ta có hai là magie cộng hcl thế nào MgCl2 cộng H2 cái này các bạn đặt rất nhiều rồi cái thứ hai là magie cộng với CuF0 để tạo thành gì đấy các bạn nhỉ à magie sunfat cộng với độc à thì như vậy tiếp theo hết magie bây giờ đến HCl HCl ta xét về thế đằng sau nó gồm muối và bazơ vậy thứ nhất nó tác dụng với 3 giờ rồi chắc chắn rồi axit nào cũng tác dụng với 3 giờ đúng nhá để tạo thành BaCl2 cộng H2O thứ hai axit chloric có phát với đồng hai phát được không các bạn nhỉ à ta phân tích này ở đây gốc đây gốc clo còn gốc kia là gốc sulfat gốc sulfat mạnh hơn clo đúng các bạn nhỉ nên là không phản ứng cũng như sau phản ứng không xảy ra kết tủa đúng nhỉ không có chất bay hơi do đó ta có không phản ứng được và cuối cùng đó là BA hai lần với CuS4 phản ứng hóa bản à ở đây có phản ứng bởi vì đồng thời tạo thành cả hai kết tủa là kết tủa BASO4 và kết tủa thứ hai là CuH hai lần do ta có là BaOH hai lần cộng CuSO4 để tạo thành BaSO4 cộng với CuOH tất cả hai và như vậy là xong Đấy. các bạn hiểu cả chứ nhỉ à, bây giờ thì ra bài tập về nhà cho các bạn các bạn chú ý về nhà hãy làm bài tập đầy đủ nhé và đây là bài tập thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn về nhà chú ý vận dụng những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ để các bạn làm bài tập này bài tập này mặc dù một bài thì ra rất nhiều chất nên sẽ rất nhiều phản ứng các bạn cố gắng xét cho đầy đủ phản ứng được chưa đặc, đặc biệt là các bạn phải xét theo thứ tự từ đầu đến cuối lần lượt như vậy để không bị sót các bạn chú ý nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của thầy à, nếu như bạn nào mà làm bài mình chưa chắc chắn hoặc là muốn kiểm tra xem mình làm đúng hay không các bạn thể liên hệ trực tiếp với thầy qua Facebook hoặc Zalo à, thầy sẽ hướng dẫn các bạn để làm để hướng dẫn bài tập thật tốt chúc các bạn học thật tốt chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo